Erode judeayapa mahkina tibui putoro tohiripa tiyapaihiri mahkai belein Jesús mahsambahua. Toa mahsambahoribaro nyapichone buina nyapichone nuono mahsina sumuhataro mahkaina ta. Jerusalén pu viia. A viia masane to mahkinare sinitua. Judío masatipui putoro hitiro kito mipure no pu kali kalitiro Semuhata rupihina nya picho aka to ma bahua ma sechinyina putoro masa bahua ronika ni masisa ato bahua chinyina sa kino mene tiro de nyo payonatana tai opu ni yaua boina masane ayua paina ero dere tire yaua tia tia yauchen tuoro ero de se soro tuotua ahia hipitina jerusalén makenake toyoro seta soro tuotua tinake Ágiro Herodese, hipitina sacerdotes pictuales, mani judío masane, buina jure, baro calibaro, tikamacho piti chenyuno, tinara sinitua tiro. No opo masa bahwa rukali Kristo se musa tuoto je. Ni sinitunya tiro, onse ni yaua tirore. Belei, judea pai hiri maskai, Kristo masa bahwa rukali. Once ni huatia kwa más kan yale ya umu taniro kiro. Belei yuyainane irrei masane dustitiro taroka. Anjiro paye maskani hurea ya pai hia maskani yidoro hira bele ni huatia kwa más kan yale. Ni yau atina erodere. Tiani yauri baro erode masanti maria na yostoi sumu hatara putari nana piroka. Tokha putina tisu chenye no tinana sinitunya. to a sini tu che thử oa ya pi cho ka re ti nyu ni da cho re ya u a ti na ti a ya u ri baro ero de se ti na ne belen pu baro karo on se ni a ti na ne ti ro ka ne no ano ma ka ga ti ro ka ne bo ka na thu a na ji re ya u thu a ga chứ khờ ti ro ka re nyo pa ji wai tai ni ha ni ma ti na ne ero de to a ni ri baro ti na wa a wa a ti a wa chứ se mhataroi tiñuria ñapincho akase mtarukua ayua mi alina katohiro waroi tua masea tiase ahia ñapincho tua ro wacha atina mi aliro katohiri sa sawa atina asa sea mi aliro kane toboskoro mene hiriro kane ñea atina añea tina natu kuakasu tiro kane ñopa yoa Nyopa yo tusu tikabos karenarka thorka urure inciensore mirra wamatia mestia kare navio tire tiro kare wapamanero watia tire watu su kania wa atina tia kani chen kano pu kwamakan ya u atina re ero de kai thuena thiga ni ya u a kwamakan tina re kano pu re toani ya uri baro tina se wa ka ti a wa kani baro pa ma pu ti ya di tapu thua wa atia tia wari baro khwamak ángel khano pu hosere bahuaro osenia wakanga Herodes e mairo kane wahano taro maskano nina mipure ayoa mairo kane toboskoro kane ehito pukero nadu tiwaka waga topure juniriro puro tahiga ni yaua anho hosere toaniche thioro hosese nyamita waka maari ro kare tobo koro kare Egipto pu nadu tima kawa Egipto pu sia Herodeto gastiro puru topure hia tina ayoa phano pu makani ro khwa makke jare ya umu tani ro khiro to ni hwari ro seta tire tiro re khwa makke hwa duktia tia onse ni hwa tia khwa makke jare Egipto pu hiri ro re chi makkne phiro kai ni hwa tia khwa makke jare Ayua ya picho la na, ti du ti yu dia che pi oro héroe se sua yu dia. A suaro bele mas kainare ti mas ka de te ka mas kaina kere ti pho na re mưa pho na re. Phia ke ba khei na ka re wa ha ba ta du ti a ti ro. Wa ma no re ya picho a buena ya picho ka na ti nyu ni da cho re ya ua héroe re. Ti ani che te oro ti ro to wa ha do ri ro ka to mas sambu ha ri da cho re dạ à mas o p e k t e mari k r é e r a niro, puya q e m a k u e i n a n e wahan bastado tia. Pano pu m a k a n i r o h e r e m i a kwa m a q u i l a r e yaumu taniro kiro, toni huariro seta, awa. Once ni huatia tiro. Rama w a m a tiro pu b i s i r o k w a t a r o k a Tuaro k a j a m e n e tiro k w a t a r o k a r a k e r panamana numia hitulia numia pu, isremasa namoso numia tiponale tuaro tiati. ติพนาเลติวาชเนียเนคายาดูอุสินี่หัวที่อาพานอปอายุว่าเอโรเดตโตเยราลีบารอเอฮิตโตฮิริโรเรโฮเซเรความขึ้นใจรอันหฮวขานอปบาฮัวอาบาฮัวโรออเซนียโฮเซเรมาลีโรคันเอวาฮัดโดยนักฮิริจาริอาอาร์เออาฮิกติโรคันเตโบุคโรเมเนอิสราเอลจัปับนัทัวอากามนี่จะว่าอันโฮโฮเซเรตัวนี้ีบารอ tiro waka mariro kane to koro meneta irel ya papu natua wa yo meta arkelao ero de maskuno se to buskuro toto taliro to hichen tu oro hose se hodea ya pai kuiro tuera ahiro pariturita kano putiro d e yauna mo a t u a tiro de parituri hodea ya pare hidu piera toani ya uribaro tina galilea ya papu wa a wa a ti yapapure nazare mamatiri mahkai hiya tina a yoa a tina kwamake yare yaomu tena kiri ti huari roseta ose ni huatia Kristo nasare mahkari rotira ni akamasa ni huatia kwamake yare yaomu tena panopu